sớt các bạn thì bây giờ là Trung đang ở nhà của bạn và đang chuẩn bị ăn đồ nướng thì tối nay là Trung cũng tiếp tục là đi tập khuya với lại hai người bạn thân của Trung thì trong cái vlog trước thì các bạn cũng đã biết rồi hiện tại bây giờ là Trung đang đợi cho Thao lên và quay đồ nướng Ê. thì nó đây đây là một đứa đây là đứa thứ hai ok thì tối nay là Trung sẽ tập à, ngày tay như các bạn yêu cầu ở trên vlog rất là nhiều thì cái ngày vai thì tôi đã tập qua rồi nên thành ra là bữa nay chúng sẽ không có quay nữa wow thì phong hiện phong là đang đang đảo thịt và đậu bắp thì cái món này nướng lên rất là best yeah và và có cả và có cả lẩu thái ở đây nè guys. bò ball. So, so miếng thịt nướng này bò Shit. Damn. Shit, cái miếng thịt nướng nó nó dậy vậy nè và nó bó đây nó rất là nhiều mỡ nhưng mà thôi ok tuy đây là cuối tuần tuy là cheat day ok thì bữa nay tôi mới ăn khoai lại thì và hai bữa thì nói chung là kiểu đã ăn ly một chút thôi nhưng mà bữa nay chúng ta sẽ uh, là cheat một chút bây giờ là chúng mới ăn xong thì bây giờ mình sẽ ăn tráng miệng panna cotta à, mùi basin fruit là mùi chanh dây quán này làm panna cotta rất là ngon mà sau đó là xíu một ly cà phê để lát nữa làm vị quốc cao à, và lát nữa bây giờ là mấy giờ ta bây giờ là 8 giờ và lát nữa là bây giờ chung lát nữa khoảng 10 giờ 15 mà chung sẽ lên tập ok hẹn gặp mấy bạn ở trên the new gym peace what's up mình mới đến gym và bây giờ đang leo lên 5 tầng lầu để lên the new gym thì bữa nay cũng giống như mọi tuần trước thì bữa nay là lên sớm hơn được 7 phút bây giờ là 10 giờ 23 và hy vọng là kết thúc vào lúc 1 giờ như mọi khi what ok thì bữa nay là chúng sẽ tập tay thì hôm nay chúng sẽ quay cái ngày tay cho mấy bạn xem ok uh, thì bữa nay là có hai người bạn thân nữa yeah ok lúc nào cũng được cardio trước khi lên năm lầu hết damn hẹn gặp các bạn gym Let's go! quá lên mưa quá không có ai tập hết ai tập hết là rắn Yo, thì bây giờ chúng ta sẽ vô bài đầu tiên đó là bài incline uh, incline dumbbell mà double arm cái là chúng ta sẽ lên cùng một lúc luôn uh, và có 6 set tất cả và tập trên ghế incline ha và đây không có ai hết bây giờ đó là bây giờ gần 11 giờ rồi và không có ai ở đây hết okay, thì nguyên cái khu freeway này là của trung. Look, look at it 20% skill, 80% beer, be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would've thought he'd be the one that set the West in flames? Then I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man. you had the stupidest verse, this dude is the truth. Now everybody giving them guest spots and stocks through the Yo, what's up mấy bạn đã trở lại với vlog của Chung Thì bữa nay là chúng ta sẽ tập tay à, Thì ngày bữa nay thì chỉ có một số bài là có tempo và một số bài là không ha Thì à, nói chung là cũng sẽ có tuần Tại vì cái này là theo theo giáo án này cũng như là mình đổi theo tuần vậy á. Có khi tuần có, có khi tuần không Cho nên là bữa nào Trung sẽ tập cái tuần này thì Trung sẽ quay tuần đó ha Ok, thì bữa nay là chúng ta tập tay Thì bài đầu tiên đó là bài Incline Dumbbell uh, Double Arm Curl thì nghĩa là nghĩa là chúng ta sẽ ngồi trên cái cái ghế để ngực uh, trên ha và sau đó chúng ta sẽ uh, cầm hai cục dumbbell và cơ tay lên thì cái bài này mục đích của nó là nó sẽ giúp cho chúng ta là sẽ tách biệt được cái cái phần thân của chúng ta ra gọi là isolate cái trunk nghĩa là lại bỏ cái phần thân ra thì chúng ta chỉ còn mỗi hai cái cánh tay để chúng ta cơ và nó rất là tập trung vào trong cái bắp tay trước ha à, thì số set và số ép chúng có ghi đằng trước rồi ờ, nó là 6 set tất cả ha thì ờ, sẽ là 12 12 10 10 8 8 uh, 6 set cho bài đầu tiên ờ, rất là pump thì đây là set nặng cuối cùng đó là 8 rep thì bài này ờ, mấy bạn nào chưa quen thì mấy bạn có thể tập vừa thôi tại vì bài này rất là nặng ha chúng ta sẽ không có cơ được tạ nặng đâu cho nên là nó không nó hoàn toàn là nó nó isolate toàn bộ cái thân ra nên thành ra là chúng ta chỉ còn hai cánh tay nên là không có lúc lắc được giống như là một chút lúc không thể chít được như chúng ta đứng ha như chúng ta lúc chúng ta đứng đâu và sau đó chúng ta sẽ tiếp qua bài tiếp theo đó là bài Barbell Curl Inside Shoulder Width uh, à, set ha uh, thì Inside Shoulder Width nghĩa là cái tay chúng ta nó sẽ để ở phía bên trong so với độ rộng của cái vai À, ví dụ như uh, rộng bằng vai đúng không thì inside nghĩa là nó sẽ từ rộng bằng vai chúng ta sẽ đưa hai cái tay đi vào sâu vào trong một chút ha thì ở góc quay này mấy bạn sẽ thấy à, sẽ hơi khó thấy cái tay của Trung nó sâu vào trong nhưng mà so với cái lúc cầm á, thì mấy bạn sẽ thấy rất là rõ nếu như mấy bạn cầm ha thì mục đích như vậy thì nó ăn vào bắp tay trước nhưng mà ở má trong à, rất là thâm luôn thì đây là set cuối thì đó các bạn thấy khi đứng á, chúng ta sẽ sẽ có cái momentum là chúng ta sẽ dễ cheat hơn so với cái bài ngồi lúc đầu á cho nên là ý nói là lý trung muốn nói là cái bài nãy ngồi nó sẽ rất là vào sau đó ta sẽ chuyển qua là white grip cable girl 3 set nhưng mà bài này khá đặc biệt ha chúng ta sẽ rob set liên tục trong 3 set đó nghĩa là ở đây chung ghi như vậy á nghĩa là chúng ta sẽ rob set liền luôn ha đó nghĩa là ba set chúng ta set nào chúng ta đều rob hết thì lúc mà chúng ta chung vừa chơi một uh, set uh, nặng 6 rep và bây giờ chúng ta sẽ rob xuống 8 rep sau đó chúng ta sẽ rob xuống tiếp tục là 10 rep và rob xuống là 12 rep thì mấy bạn nhớ cấm tạ nặng trước sau đó chúng ta sẽ nhả dần tạ lên à, nhả nhẹ dần tạ lên ha thì ba set này xong là mấy bạn như là muốn dục cái tay luôn á qua trung tập cái bài này muốn dục cái tay luôn à, bây giờ trung đang edit ra là cái ngày này ngày tối à, đêm ngày hôm qua à, thì rất là pump luôn cực kỳ pump ở cái bài này à cái bài này lưu ý một chút đó là à, chúng ta sẽ cầm rộng ở ngoài nha bài này chúng ta sẽ cầm rộng ở ngoài mấy bạn lưu ý giúp chung sẽ cầm outside shoulder width nghĩa là rộng so với bằng vai vai và chúng ta sẽ cầm rộng ra lúc mà chúng ta đang cầm inside và chúng ta bây giờ cầm outside ha các bạn nhớ chung bài này thì chúng ta sẽ tập bài này với lại cái uh, cable là tập với cáp không có tập với freeway nữa và bài tiếp theo là bài incline hammer curl là tem à, bài này có tempo này 1012 uh, là nghĩa là mấy bạn chỉ cần nhớ là lúc lên chúng ta sẽ giữ lại hai giây ha lên chúng ta sẽ cơ hammer là cơ tạo búa hammer và chúng ta sẽ ngồi ở trên cái ghế ngực trên với mục đích tương tự y như lúc nãy là chúng ta để chúng ta để isolate cái phần trunk ra nó thành thân chúng ta ra thì bài này nó nó nó hâu lại á, nó tempo thành ra nó chơi có bốn bốn set và bốn rep hơi hơi ít ha bốn rep nhưng mà vẫn rất là thâm và nếu như mấy bạn có thể thì mấy bạn cũng có thể chơi thêm một số rap nữa chẳng hạn như chơi 6 rap cũng được nhưng mà chung nghĩ tới lúc đó cũng rất là pump rồi mấy nó cũng hợp lý và đó là bài cuối của cái ngày à, của của của cái tay trước vì chúng ta sẽ quyền chuyển qua tay sau có nghĩa là chúng ta sẽ chơi à, gọi là bài đứng ha tricep extension bài đứng à, nhưng mà chơi với lại double arm tricep extension standing là đứng đó thì à, bài này không có tempo và chúng ta sẽ cầm hai cục dumbbell và sẽ à, thực hiện cái động tác là extension ha bài này thì chắc chung nghĩ rằng mấy bạn quen thuộc nhiều rồi thì nó sẽ ra vào cái cái tay sau của chúng ta rất là tốt ở cái phần long head ha thì nó nó sẽ giúp chúng ta build cái phần ở dưới ở phần ở dưới dưới cái bắp tay á thì rất là tốt thì sau đó chúng ta sẽ có một cái bài nó cũng giống như là cái bài uh, skull crusher nhưng mà đây là chúng ta đứng và cầm hai cục dumbbell như vậy nó sẽ isolate nhiều hơn đó như vừa nói thì chúng ta sẽ chuyển qua cái bài flat band skull crusher thì bài này 6 set ha à bài này là có một cái lưu ý là 6 set như lúc nãy nhưng mà chúng ta sẽ đi cái cái số rep đó, nó giống như là kim tự tháp thì giảm dần đến tăng dần nghĩa là 864 và 468 thì set đầu tiên này mấy bạn sẽ chơi uh, ờ, 8 rep sau đó xuống 6 rep sau đó xuống 4 rep chúng ta sẽ từ 4 rep chúng ta để đi ngược lên lại ha thì cái lượng tạ mấy bạn có thể tự canh dần à, giảm dần sau đó là tăng dần theo số rep luôn ok à, thì bài này chung quay không có nhiều thằng chung không có quay đủ uh, mấy rep tại vì <laughs> hôm qua quay cũng nhiều thứ nên thành ra cũng uh, sợ hết pin nên cũng rất là tiết kiệm à, thì đó bài này chung muốn lưu ý bạn là mấy bạn nhớ là nằm trên ghế phẳng và dùng uh, cái thanh bo này ha thanh bo thẳng đừng dùng thanh bo cong ha thì mục đích của bài này là dùng thanh bo thẳng thì cái này là inside shoulder width nha mấy bạn thì uh, nghĩa là chúng ta sẽ cầm hẹp vào trong à không không phải inside shoulder width mà là shoulder width nghĩa là chúng ta sẽ cầm vừa bằng vai ha rồi sau đó chúng ta sẽ chuyển qua bài wide grip press down và bài này cũng tương tự như cái bài cơ tay lúc nãy mấy bạn nhớ không cơ tay trước lúc nãy thì cũng sẽ drop y chang như lúc nãy luôn và như bài này là 4 set còn bài kia là 3 set à, bây giờ là sẽ drop xuống 8 rep và sau đó sẽ drop xuống 10 rep sau đó drop 12 rep nó liên tục luôn nha không có nghỉ giữa chừng và như vậy 4 set 4 set set nào chúng ta cũng drop hết nó sẽ cái mức tạ đầu tiên chúng ta xài sẽ là cái mức tạ nặng nhất và để đi được 6 rep và sau đó là chúng ta sẽ nhả dần dần dần lên phía trên ha và set cuối sẽ là set tạ tương đối nhẹ và chúng ta sẽ đi 12 rep như bạn thấy là đang đang uh, drop xuống 12 rep ok khi bài này là chung lưu ý với bạn là mấy bạn cầm rộng uh, với lại cái cây rộng ha chúng ta đừng cầm với cái cây cây nhỏ như bình thường chúng ta hay tập ha ờ, cầm rộng ra thì như vậy nó sẽ xé được cái tricep từ cái tay sau chúng ta nó sâu hơn nó sẽ vào được cái phần tay sau sâu hơn rất là nhiều Ok Và sau đó mình sẽ qua bài cuối cùng của bài tay sau Đó là bài Weighted uh, Tricep Dip Có là tempo là 1212 Thì bữa nay là những cái bài nào có tempo chúng ta sẽ chơi ít rep ha uh, Là 4 set và 4 rep thì chúng ta sẽ chọn cái lựa tạ nặng ha thì mấy bạn thấy số rep nó thấp thì mấy bạn sẽ lựa cái tạ nặng để cho nó phù hợp với lại cái cái volume thì chúng ta sẽ chuyển cái tạ nặng và chúng ta sẽ đẩy mạnh xuống dưới và giữ lại hai giây so với tempo và lên giữ hai giây siết xuống siết vào cái tay sau hai giây và nhả lên hai giây ha chỉ có 4 rep thôi đó các bạn có thể thấy là lên giữ hai giây xuống hold lại hai giây sau đó nhả lên lại xuống và giữ nếu mấy bạn không có cái máy tricep này á thì các bạn có thể dip ở trên cái thanh à, ở cái trên mấy cái thanh uh, xà kép á cũng được ha và nhớ là cặp tạ vào chân ha tại vì bài này rất là nhẹ nên chúng ta dùng body weight nó không có đáng lắm và sau đó chúng ta sẽ qua để kết thúc cái ngày tay bữa nay là sẽ chơi bài Cable Reverse Risker và một cái nữa là cái bài uh, Cable Risker nữa hai cái này reverse nghĩa là chúng ta sẽ ăn vào cái cái uh, cái cẳng tay nhưng mà nó ở phía trên uh, ha thì chúng ta sẽ dùng với lại cái cái cable với dây, dây cáp và có tempo lúc lên chúng ta sẽ giữ hai giây và xuống giữ hai giây lên giữ hai giây xuống lại hai giây lên giữ và 15 rep tất cả ha đây bài này với bài sau chúng chỉ quay có một set thôi tại vì lúc này là đã hết pin rồi nó cũng đã báo là sắp hết pin thành ra là chúng chỉ quay có một rep à là quên một set thôi đó này là B2 là đằng sau lưng cable risker này là cái vào cái cục forearm và tay và cái cẳng tay nhưng mà ở phía dưới nó cũng bốn set tempo là lên giữ hai giây lên và giữ lại hai giây ha chắc chung nghĩ rằng mấy bạn coi video của chung bữa giờ thì chắc cũng rất là chắc cũng đã hiểu về tempo nhiều rồi ha thì cái con số chung ghi nó rất là đơn giản thôi chỉ có bốn con số thì hy vọng mấy bạn có thể là đoán được cái tempo nếu như chung có lỡ quên giải thích trong video ok peace out Yo, thì bây giờ là chúng đã tập xong ngày tay thì bây giờ là đang là một giờ sáng thì bây giờ là chúng sẽ đi về ngủ quầy với mọi khi Let's go!